Xin chào các bạn. Vào mỗi ngày cuối tuần Chủ nhật hay những ngày nghỉ hè, chúng tôi thường tụ tập lại và làm những trò chơi ở dưới quê chúng tôi hay chơi thời đó. Để làm được súng dây thun, tôi đi kiếm thân cây tre nhỏ, dốc thật nhọn và cắt ra một đoạn khoảng 25cm với hai thanh tre ngắn khoảng 10cm. Tôi dùng dây thun cột lại hai thanh ngắn với hai thanh dài để tạo thành cây súng như thế này. Rồi sau đó dùng hai sợi dây thun cột chặt phía trước để kéo đạn ra phía sau. Như vậy, tôi đã làm xong cây súng dây thun mà ngày xưa chúng tôi hay chơi cũng thật là đơn giản. Tôi dùng các khúc tre ngắn làm thành các viên đạn nhỏ xỏ qua dây thun, cẩn thận kéo về phía sau và gài chốt lại. Ngón tay cái bên trái giữ chặt khúc tre làm đạn và ngón tay cái bên phải đẩy thân tre phía sau lên để giữ được đạn không bị bay ra trước và tôi đến thùng rác bên cạnh kiếm một lon nước ngọt làm bia đỡ đạn để chúng tôi nhắm mục tiêu tập bắn. Bây giờ ta nhắm vào mục tiêu cần bắn và bóp cò, đạn bắn ra cũng khá mạnh và mục tiêu chúng tôi đã rơi xuống. Thay vì chơi những game bắn súng trên di tính như ngày nay, thì tụi con trai chúng tôi ngày đó rất thích chơi những trò chơi bắn súng tự chế như thế này. Ngoài trò chơi đó, chúng tôi còn làm trò này đơn giản hơn nhiều. Vào nhà lấy giấy dở, cắt ra từng dông dài và xếp gấp lại. Một vài phút sau, tôi làm xong khá nhiều đạn bằng giấy như thế này. Tôi đặt cái lon ở dưới gốc cây làm mục tiêu nhắm bắn. Tôi lấy dây thun móc chéo qua ngón tay cái và ngón tay trỏ, rồi dùng đạn giấy tôi vừa làm xong kéo ra phía sau để bắn. Trò này cũng khá thú vị, không kém gì với các trò chơi ngày nay, Chơi được một lúc, chúng tôi đi ra ngoài bụi tre bên đường, bứt những ngọn đột tre tròn, tìm những ngọn tre nào mà phía sau ngọn tre đó có một lỗ tròn, Chúng tôi dùng đầu nhọn phía trước, sỏi vào lỗ tròn phía sau để làm vòng tròn. Vòng tròn này chúng tôi hồi đó cũng có nhiều trò lắm. Làm vòng tròn đeo tay cho bạn và kết các vòng tròn lại với nhau. Cùng chơi thử xem dây vòng tròn của ai bung ra trước là thua. Sau khi chơi một hồi, chúng tôi bỏ lại nó trên chậu hoa và bứt mỗi người mỗi cây măng nhỏ như thế này. Lột bỏ vỏ lá bên ngoài ra là ta có một thân măng rất non và xanh. Quay một hồi lâu, thân non nó đã tớp lại và dẻo hơn. Chúng tôi quay mạnh và đánh vào các cành cây, lá nhỏ sau giường để chơi Cảm ơn các bạn đã xem những trò chơi thú vị của chúng tôi thời thơ ấu. Nhớ đăng ký kênh Quốc Media để xem những tập tiếp theo của chương trình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.